ủa đó giờ em chưa tỏ tình với ai luôn hả dạ như nghĩa là em tính tỏ tình nhưng mà trước tỏ tình thì người ta nói có người yêu rồi tội nghiệp không dạ lời tỏ tình rồi đó hả nghĩa là mình chưa tỏ tình nhưng mà đã biết đã có người yêu rồi giống như là em muốn tặng con gấu có chị anh đức dung đó nhưng mà người ta trả lại và đó là đã có người yêu rồi trời ơi thấy thương ơi. tặng gấu trả lại lúc học đó thì anh có một bài thơ của nguyễn du anh rất là tâm đắc thì anh có thể tặng em bốn câu thơ của nguyễn du lâm xem trang trọng khách vời phun chân đầy đặn nét ngày nở nang hoa cười ngọc thốt đoan trang mây thưa nước tóc tiết nhờ màu da em như ừ. anh anh đang diễn tả vẻ đẹp của em vậy dạ, cảm ơn anh em cảm ơn anh à, bây giờ thì uh, à, Ôi, mời bạn trai à. giới thiệu về mình nha à, kính thưa anh Viện Linh chị Hồng Vân chào bạn nữ cùng các anh chị khán giả có mặt trong trường ngày hôm nay à, em tên là Hồ Phi Long sinh năm 1988 à, em đến từ Tiền Giang à, hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán đang làm ở Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh ạ à. còn em Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay Xin gửi lời chào đến hai MC duyên dáng và xinh đẹp Cảm ơn em Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Trúc Lâm Năm nay 35 tuổi, sinh năm 86 Hiện tại em là nhân viên văn phòng Ở đâu Sau... em? Dạ công ty thì ờ, sản xuất ở Tây Ninh nhưng mà có văn phòng ở Hồ Chí Minh dạ. Quê em ở đâu? Quê em ở Tây Ninh Ninh ơi tôi chịu hết nổi rồi ông dẫn mình được không? Gì vậy? Ừ, thơm quá rồi à nè Thiệt Gì thơm? Đồ ăn hả? bánh tráng trộn trời ơi đúng tây ninh tây luôn ninh. hay để em giới thiệu quê em luôn cho ừ. em làm một bài thơ đi rồi tây ninh có núi điện bà có chùa tòa thánh có rừng thiên nhiên tây ninh có hồ dầu tím hồ thiên có một bài cửa khẩu thông thương ừ, vành đai kinh tế của miền đông nam có thêm bánh tráng muối tôm ớt cay muối mặn đậm tình tây ninh rồi à. ok bạn nữ là sinh năm mấy vậy dạ em sinh năm 86 ạ tuổi về hơn hai tuổi chứ bên đây 33 bên đây 35 rồi. ok nhất gái hơn hai nhì trai hơn một mặc đồ chú rể luôn rồi rồi chắc chút xíu là đám cưới luôn á đây cũng đồ cô dâu luôn rồi mặc rất là phu thê đi Ê, đứa mặc phu thê à. nhìn kỹ mặt chú rể đi ờ à, đúng không Hợp lý. vậy là mặt tròn còn <laughs> mà giống nhau nữa chút xíu ừ. mở ra em thấy liền thôi bây giờ em nói cho đàn trai biết ưu khuyết điểm của mình đi ưu điểm của em ấy là tự tin thích đi du lịch thích dạo phố gặp bạn bè ăn uống nói chuyện tám gấp tán nhậu gì đó Rồi khuyết điểm khuyết điểm em nghĩ ờ, chắc em không có khuyết điểm quá không có khuyết điểm luôn đúng có quyền có quyền có quyền ừ. rồi em trai nói luôn mình ưu điểm khuyết điểm nào em thì biết quan tâm chăm sóc lắng cho người ờ, ừ. người bình thường và không hút thuốc ừ. không nhậu nhẹt sống tình cảm ừ. em là dân miền tiền giang nên đó là hiện tài chăm sóc ừ. khuyết điểm khuyết điểm thì em hay ít nói không giỏi ờ, đối đây đám đông trước đông người ừ. à, có mấy mối tình rồi em trai em từ miền tây mà lên ờ, thì học hai mươi sáu thì em chưa em chưa có chính tình chính thức nào hết chưa có mối tình nhất nào hả nhưng mà em chỉ có thầm thương trọng nhớ thôi trời đất ơi thấy thương không cưng ghê á ba mấy tuổi mà chưa dám nói lời yêu ai trơn bữa nay chắc chắn em sẽ phải có người thương người thương của em liền để tôi hỏi bên đây không mối ừ. tình em sao nè dạ hồi xưa đi học thì cũng có mối tình ờ, học sinh sinh viên ừ. rồi xong ra đi làm đi làm người cái đi làm đi làm chiều về gặp bạn bè ăn uống đi chơi cuối tuần thì cũng tụ tập bạn bè hoặc là gia đình đi ừ. du lịch này nọ kia thời gian cứ vậy trôi qua tới giờ luôn không có luôn dạ quá là tương thích đây không có một mối tình nào luôn ủa đó giờ em chưa tỏ tình với ai luôn hả dạ như nghĩa là em tính tỏ tình nhưng mà trước tỏ tình thì người ta nói có người yêu rồi tội nghiệp không dạ lời tỏ tình rồi đó hả nghĩa này mình chưa tỏ tình nhưng mà đã biết đã có người yêu rồi giống như là em muốn tặng con gấu có chị anh đức dung đó nhưng mà người ta trả lại và đó là đã có người yêu rồi trời ơi, ơi, tặng gấu trả lại không bây giờ ông bà khiến như vậy để mà ngày hôm nay tôi với ông được làm xui với đúng. nhau đúng bây giờ em là muốn tìm một người yêu thế nào à, bạn gái lý tưởng đúng không anh ừ. à, bạn gái lý tưởng em à, thì, thì à, tóc dài có tóc dài da sáng tí da trắng có da trắng luôn hiền lành dễ thương phúc hậu rồi đảm bảo luôn mặt, mặt bé này là quá phúc hậu Đúng rồi, rồi có mẫu hình lý tưởng giống ai không chị hồng vân <laughs> như vậy là em cầu được ước thấy rồi đó, đó, dạ, đó. Dạ. mặt tròn còn giống chị hường dân vậy đó chị nghĩ là bữa nay vô rồi đó nha bên đây mình sao mình mong muốn cái người bạn trai của mình sao nè ngoại hình cũng có nhìn tí xíu ừ. rồi à, tính tình thì hiền dễ thương ừ. đừng có gia trưởng ừ, có gia trưởng không em dạ không vậy mà gia trưởng gì nổi hiền không gia à. trưởng à. nha ừ. ừ. nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á ai thích gì làm đó nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc thấy được đó hỏi gia đình đi à. em, em đi với ai nè dạ à, em đi với em ruột em với em dâu em Dạ em xin chào à, anh Linh và chị Hồng Vân à, Em tên anh là Hồ Duy Ngâu là em trai của anh Hồ Phi Long Em cảm nhận thì chị gái anh đây à, mặt phúc hậu, dễ thương, xinh xắn, thấy cũng hiền Nhìn cũng xứng với anh lắm thì à, Em cũng mong là anh chị à, cho nhau cơ hội à, Dù sao thì hai bên cũng chưa có mối tình thì à, cho nhau cơ hội nha Ừ, đó dạ. Em đi rồi Dạ em đi với hai bên em họ dạ chào chú Quyền Linh với lại cô Hồng Vân và tất cả các bạn khán giả đó. bạn muốn hẹn hò thì em tên là Thiên Ánh là em họ của chị à, Trúc Lâm thì à, theo nhận xét về anh trai bên đây thì anh đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà của chị từ trước đến giờ chị của em cũng là một người à, rất là giúp đỡ người biết giúp đỡ người khác và lúc nào cũng rất là dễ thương cho nên là chị cũng là người mà đáp ứng được những tiêu chuẩn mà anh đưa ra và em mong rằng hai anh chị có thể uh, dắt tay nhau đi về sau chương trình này hay quá hay quá hay rồi rồi mở rào xong xin long cái này cho tôi nha <laughs> bắt đầu đi long ừ. dạ trong ngày đặc biệt này thì ờ, anh có một bó hoa hồng tặng em rồi em cũng có món quà rồi đi qua bển làm cho ông quyền linh ổng thèm chơi cưng đó linh nhớ xin cho tôi nha linh nha đó trời ơi chuyên nghiệp quá trời kìa nghề gọi là nghề gia truyền của tây ninh đó này là giống như em à, em à, em à, nhìn người ta làm em ấy hay là ở nhà mình có ờ, có kinh doanh thêm về bánh tráng trộn không bé dạ ở nhà ăn nhiều nên biết làm luôn trời ơi làm làm phải thèm nội ơi em thấy thơm ghê không thôi chắc là nghỉ luôn đi ăn bánh tráng xong làm tiếp Dạ em mời anh ờ, với lại hai anh chị ăn luôn Anh cậu ăn hết cái dĩa này luôn mà Trời ơi thơm á uhm, Quá trời quá đất luôn, có đầu phộng nữa nè Ngon quá Thưởng, thưởng thức tí thôi thưởng, thưởng thức tí thôi Đưa. Dạ, cảm ơn Kim nha, chị cầm lương <laughs> Rồi, đi ra nói chuyện bạn gái đi Dạ Em có ăn không? Em ăn thử chưa nè, ăn miếng đi Xong nói cái cảm nhận cho cổ vui coi Ngon không Long? Dạ ngon anh Tiền Giang mình có món gì không Long? tình nhân anh biết ăn ừ. hủ tiếu mỹ tho à. em là nguyện nào dạ em nguyện cây lậy cây dạ. lậy thì trái cây nhiều ừ con mít có sầu riêng nhiều lắm cây lậy á anh thì à, hiện tại anh mới ăn trứng thôi nhưng mà nó có cái, cái, cái vị ngon của trứng dạ nguyên mâm chỉ thích ăn trứng thôi hả lâm cho hỏi lại là lâm đang đang làm công việc gì vậy Dạ làm bên xuất nhập khẩu hả? Thì có thời gian rảnh đó thì có thường đi chơi với ba mẹ hay bạn bè gì không? Chiều rảnh là đi với bạn bè đồng nghiệp Rồi tối về gia đình Rồi cuối tuần có khi đi với bạn bè đồng nghiệp Cũng có khi đi với đa gia đình đi du lịch Hiện tại thì Lâm đang ở đâu? Hiện tại đang ở Hồ Chí Minh Quận mấy? Gò Vấp Ở đây anh sống cùng ai hả? Đây sống một mình Một mình một động luôn hả? Đúng rồi <laughs> Đến được với nhau thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Ở Tây Ninh, ở Tiền Giang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em nghĩ là ở Hồ Chí Minh thì Em cũng là thành phố Hồ Chí Minh Thì cũng coi như mai mốt phải đi thuê nhà đó Nếu mà hai đứa mà mà mà quen với nhau đúng không? Thì ra ta bàn đi Thôi mình bàn mình kiếm vốn mình mua nhà đi Thì đó, vậy đó Nếu quen, chúng ta quen nhau thì phải bao lâu thì em có thể kết hôn được? Tùy thôi anh, mình cứ tìm hiểu nhau đi Thì từ từ rồi tính sau Em nghĩ là vậy thích nhau ân thì ngày mai cưới cũng được hay là, là qua năm cũng được cái đó tùy thôi đó là tùy duyên duyên phận thôi à anh thích hát hò anh thì anh ờ, từ từ nhỏ giờ anh không có anh không có hát hay nhưng mà lúc học đó thì anh có một bài thơ của nguyễn du anh rất là tâm đắc thì anh có thể tặng em bốn câu thơ của nguyễn du lâm xem trang trọng khách vời phun chân đầy đặn nét ngày nở nang ha cười ngọc thốt đoan trang mây thu nước tóc tiếc nhờ màu da em như ừ. anh anh đang diễn tả vẻ đẹp của em vậy cảm ơn anh em cảm ơn anh coi như là mượn thơ của nguyễn du à, để tả người con gái đối ừ. diện đó dạ em thì à, đam mê ca hát lắm nhưng mà mặc dù hát hơi banh chút <laughs> kệ nó vui thôi là chính mà chim rừng liêu lo canh thờ mộng quà đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường mặt nhìn hai lôi à, khó mộng tri quan lộ xin người chi giúp giùm cho dạ nhiêu đó được rồi hãy mạnh dạn đứng lên nắm tay cô gái nhìn thẳng vào mắt cô gái và mong muốn điều gì nắm hai tay luôn long 30 giây nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy đó chị anh rung với anh <laughs> nói chung um, à, trước tiên cũng phải cảm ơn chương trình thì hôm nay đã gặp em nói em sao mà ông muối ông nghe được á không là ông bắt em nói đi nói lại hoài đó long dạ. đúng rồi nói lớn lên à. trai mà nói thở thẻ gì nói lớn đi anh ừ ăn to nói lớn lên đúng rồi cảm ơn chương trình nữa anh đã gặp em hôm nay thì à, anh đã quyết định bấm nút rồi em làm bạn gái anh nhé trời cưng chưa <laughs> tôi là tôi ừ liền đó dạ thì à, nhìn anh cũng dễ thương hiền trên đời anh miền tây là rất là hiền thà chân chất và hiền lành để tay vào nút bấm đi Thấy có thích người đối diện không? Thích anh à? Thích là bấm Bấm luôn đi em, nói bấm ừ. linh anh đừng Thôi nói này nói kia đó Dạ bấm rồi ạ à. Trời đất ơi, nói này nó kia mình hoài à, mệt chứ Nắm tay nhau đi Nói tình yêu đó nó phải xem Xem sao? Ngược, ngược hư ngược tay rồi Cái này mới ừ. được Đó, đúng rồi, trời ừ. ơi Xem mà phải tìm nói gì chưa xem Xem cảm giác giờ sao không Thấy không? Trời ơi, giống cô dâu chú rể hợp lý em nụ hôn đầu tiên nào long chứng tỏ bản lĩnh đi long ờ anh xin phép cùng em nhé nha dạ. đó thấy chưa thấy cô gái chưa để sát lỗ mũi vô từ từ hít vô rồi ok mình hôn lại đó đi mình hôn lại cho chị đúng rồi đó. Dạ. lại luôn